Yeah. video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video so sánh hai cái mẫu máy rửa xe mini đang rất là hot của bên mình đó là mẫu máy rửa xe mini hai động cơ và máy rửa xe mini một động cơ có rất là nhiều anh em hỏi là hai cái máy này nó mạnh nha hơn nhau có nhiều hay không thì trong video ngày hôm nay mình sẽ test thử để cho anh em thấy nhá và cũng như là hiện tại thì cái sản phẩm ờ, máy bơm tăng áp này của bên mình về rất là nhiều nên là mình sẽ cập nhật cái mức giá khuyến mãi cho anh em trong một tuần để anh em ờ, có thể ờ, mua được bộ sản phẩm này với mức giá được ưu đãi rồi thì ờ, như mọi người có thể thấy ở trên màn hình bây giờ là hiện tại mình đang có hai mẫu máy rửa xe mini nhá ở đây mình báo giá cho anh em là giá chọn bộ luôn nhá chứ không phải là giá linh kiện hết thì ở bên tay trái của mình là mẫu máy rửa xe mini hai động cơ kèm theo tất cả những cái phụ kiện rửa xe của nó nhá còn bên tay phải của mình thì là chọn bộ máy rửa xe mini một động cơ kèm theo đầy đủ phụ kiện để anh em có thể sử dụng bây giờ thì mình sẽ nói về hai cái động cơ trước nha hai cái máy bơm trước nha đây đầu tiên mình sẽ so sánh trước về hai cái máy bơm này thì ờ, bằng mắt thường anh em có thể thấy là tất nhiên rồi máy bơm hai động cơ thì nó sẽ lớn hơn và công suất nó cũng sẽ thông số của nó cũng sẽ mạnh hơn nhá cũng như là kích thước của nó nó sẽ lớn hơn như thế này bởi vì nó là máy bơm ờ, sử dụng máy bơm kép mà hai motor mình sẽ đo qua cái thông số kỹ thuật của nó cho anh em xem nhé đây hai 20 phân này chiều dài này chiều ngang của máy là khoảng 12 phân nhá còn chiều cao của nó là 6 phân trọng lượng của máy là khoảng 1 ký ba nha anh em 1 kg ba đây là cái thông số kỹ thuật của máy nha áp lực này 130 psi điện áp 12V ampe 4 đến 7A 4A là dùng cho một động cơ còn 7A là chạy hai động cơ tức là tổng công suất của nó là 7A tương đương với khoảng 100W nha còn bên tay trái này còn cái máy bơm một này thì nó có chiều dài là 16 cm này bề rộng của máy này. 9 phần nha còn chiều cao thì cũng giống như cái máy bơm kia là khoảng 6 phân thông số kỹ thuật của nó đây nha anh em nhé 12V này có thể dùng lên tới 14V nhá Ampere là 4A lưu lượng nước của nó là 5 lít trên một phút 4A này 5 lít trên một phút này áp lực 100 PSI nhá cả hai mẫu máy này thì đều ờ, sử dụng ờ, điện áp là 12V nên là nếu như anh em muốn ờ, cắm trực tiếp qua điện nhà để sử dụng thì anh em cần phải có thêm những cái bộ pin áp như thế này nhá với máy bơm đôi thì anh em cần phải sử dụng nguồn adapter của nó là 10A để đảm bảo chạy đủ cái công suất của nó nhá nguồn 120W còn với chiếc máy bơm ờ, một động cơ này thì anh em chỉ cần sử dụng cùng nguồn này được rồi nguồn này 5A nhá 5A 60W là đủ chạy cái máy bơm một này rồi ngoài ra thì phụ kiện của nó cũng đều giống nhau cả thôi nhá đây nhá cả hai cả hai bộ máy khi anh em mua về thì sẽ đều có thêm ờ, là 5 mét dây rửa xe này một cây súng rửa này và một ờ, và 2 mét dây hút để anh em hút nước nhá và đầu dây hút thì nó sẽ có thêm một cái lọc rác như thế này cây súng rửa xe này thì nó đây anh em có thể chỉnh lực được này đó hoặc em có thể gài cái chế độ rảnh tay này là anh em gài như thế này nó sẽ phun luôn ngoài ra thì cái phú này cái súng rửa xe này thì nó có cái tính năng bóp nhả nhá khi mà anh em bóp thì máy bơm nó mới chạy còn khi anh em nhả ra là cái công tắc của máy bơm nó sẽ tự động nó ngắt nhá khi mà anh em mua chọn bộ sản phẩm này thì bên mình sẽ tặng cho anh em nói chung là đầy đủ các cái khớp nối khớp nối để anh em nối dây tức là anh em mua về là sẽ có đầy đủ phụ kiện để sử dụng nhá và anh em chú ý đến cái chiều mũi tên ra này đó thì cái đường theo mũi tên này đây sẽ là cái đường ra cây súng rửa xe nhá còn cái đường này là đường ờ, hút nước cả hai máy bơm thì ở à, đầu máy nó đều có một cái công tắc chỉnh áp lực ở à, đầu máy bơm nhá cái công tắc này có tác dụng là khi mà anh em ờ, nhả cái cái, ờ, cái súng rửa xe ra thì cái công tắc này nó sẽ tự động nó ngắt máy máy không có hoạt động nữa khi nào anh em bóp súng thì máy nó mới chạy thôi nha về cái um, cấu tạo bên trong máy bơm thì mình sẽ cho anh em xem này đây đây là bên trong máy bơm hai động cơ nhá anh em có thể thấy là nó sử dụng hai động cơ 775 tất cả dây điện đều được hàn rất là chắc chắn và anh em có thể thấy là cái lõi dây của máy này đó anh em thấy không là lõi dây đồng 100% nhé đây mình sẽ chỉ cho anh em xem này đó anh em thấy chưa lõi máy đều là dây đồng 100% đây ở dưới phần phía sau của máy thì này có phần chân đế cao su để chống rung và phần vỏ nhựa dẻo rất là bền nhá ở phía sau đuôi thì nó có thiết kế những cái lỗ gió để tản nhiệt này để cho động cơ này khi nó quay nó có cánh quạt đó, nó sẽ thổi nó hơi nóng ra ngoài nhá máy chạy rất là mát đây phía bên trong con bơm một thì là nó sẽ có một động cơ cũng giống như máy kia nhưng mà là một động cơ cũng là động cơ 75 nhá phía sau cũng có lỗ gió tản nhiệt không khác gì cả cũng có bốn chân đế nói chung là nó chỉ khác là nó công suất nó nhỏ hơn do là chạy một một một motor thôi con kia thì nó mạnh hơn thôi còn hai cái này đều cùng đến từ cùng một thương hiệu chất lượng là như nhau rồi bây giờ thì mình sẽ đem hai bộ máy rửa xe này ra ngoài mình test thực tế cho anh em xem cái áp lực của nó nha ok bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem nhá đây hai cái đường ờ, hút của hai máy này mình thả vô thùng nước này bây giờ mình sẽ cắm điện để cho nó tự hút nước lên nhá cắm vào cho anh ta bên này không sao bóp súng lên bóp súng là nó hút nước lên cả hai cũng như rồi bây giờ này đó. anh em có thấy là khi mà anh em ờ, cắm điện vào anh em cần phải bóp súng nhá để cho nước nó hút lên bây giờ mình sẽ thử với cái máy bơm hai động cơ trước nha lực rất là mạnh nha nhả súng đi đó anh em có thấy là khi mà nhả súng ra là máy nó sẽ tự ngắt nhé lực của nó rất là mạnh nha Đó, anh em thấy bắn tung tóe luôn bây giờ mình sẽ thử với ờ, máy bơm ờ, một động cơ nhé như anh em có thể thấy thì cái máy bơm một này á cái áp lực của nó sẽ yếu hơn một chút nhá nhưng mà máy mini mà như vậy là rất là ok rồi cũng đủ để cho anh em rửa xe rồi nhá cả hai máy đều có rờ le tự ngắt này đó khi mà anh em nhả súng ra thì máy nó sẽ tự động nó ngắt nhá anh bóp súng thử này Long test thử với cả hai cái cho anh hai tay hai cái luôn xịt vào cùng một chỗ để cho nó nó nhiều bên này là máy bơm ờ, hai động cơ nhá Còn bên đây là máy bơm ờ, một động cơ dạ, dạ, dạ, dạ. bên trái là máy hai động cơ nhá bên phải là máy một động cơ mình test thử cho anh xem này em có thấy là rõ ràng là thằng bơm hai động cơ này á thì cái lưu lượng của nó sẽ nhiều hơn nhá và áp lực của nó cũng sẽ mạnh hơn một động cơ Như vậy là mình đã test thử cho anh em xem rồi nhá Anh em có thể thấy là với cái phân khúc mini mà cái tầm giá vài trăm như thế này Thì thực sự là không có cái thương hiệu nào mà có thể mạnh qua cái mẫu dòng cylinder này cả dòng này bơm của nó rất là mạnh và độ bền của nó rất là ok nhé sản phẩm anh em mua về bên mình đều có chế độ bảo hành 6 tháng cho cả hai bộ sản phẩm này nhá và theo cái ờ, nhận định của mình á, thì tuy là cái máy bơm này là máy bơm hai động cơ nhưng mà à, cái áp lực của nó thì nó chỉ mạnh được hơn cái máy bơm một động cơ này gấp rưỡi lần thôi nhá chứ không mạnh được hơn gấp đôi đâu đó bởi vì là cái hai cái thì nó cũng chỉ trợ lực cho nhau thôi thì cái này tùy theo được cái là cái thằng này thì cái lưu lượng nước của nó lớn này 10 đến 12 lít này thằng này thì 5 lít nên là thằng này rửa thì chắc chắn nó sẽ nhanh hơn nhá còn thằng này thì nó được cái ưu điểm là nó rẻ tiền và nó nhỏ gọn hơn còn về độ bền như nhau nhá bây giờ mình sẽ báo giá cho anh em này thì cái bộ sản phẩm ờ, máy bơm rửa xe hai động cơ này mình sẽ báo giá chọn bộ cho anh em là tất cả là máy bơm này bộ đổi nguồn điện này bộ đổi điện adapter qua 12V này bộ dây và súng rửa xe luôn này đang có giá khuyến mãi là 530 ngàn và cái mức giá này là mình bao ship cho anh em nhé thời gian khuyến mãi là trong vòng một tuần kể từ ngày mình phát hành video này sau một tuần nó sẽ quay về mức giá cũ là 560 ngàn một bộ còn giá hiện tại là 530 nhé bộ sản phẩm máy bơm một động cơ đầy đủ phụ kiện như thế này thì sẽ có giá là 330 ngàn một bộ miễn phí vận chuyển nha anh em nhé anh em lưu ý 330 là đã miễn phí vận chuyển và giá này là đang là giá khuyến mãi thì ờ, sau một tuần nữa thì nó sẽ quay về mức giá cũ là 360 ngàn một bộ miễn phí vận chuyển nếu như mà anh em không có nhu cầu sử dụng những cái bộ nguồn điện này á mà anh em muốn trực tiếp cắm máy vô trong bình ốc quy để sử dụng điện 12V máy này cũng vậy thì anh em có thể liên hệ cho mình để ờ, mình tháo bỏ cái bộ nguồn điện nó ra cho anh em thì mình sẽ trừ tiền đi nhá bộ nguồn điện 10A này đang có giá là 130 ngàn này bộ nguồn điện 5A này có giá là 80 ngàn nhé thì nếu anh em không mua thì mình sẽ trừ thẳng vào trong cái tiền hàng đi cho anh em đó rồi tất cả hai cái sản phẩm này mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả của video nhé mình cũng nói thêm là ví dụ như ở đây dây của nó là có 5 mét nhé anh em nào muốn dây dài hơn thì có thể liên hệ thêm cho mình để đặt mua với mức giá là 4 ngàn một mét dây ví dụ anh em muốn lấy 10 mét mình sẽ để 10 mét cho anh em mà anh em muốn lấy 15 mét mình sẽ để 15 mét hay là 20 mét với hai cái dòng sản phẩm này thì anh em để dây khoảng 20 30 giận 30 mét gì á thì nó cũng vẫn mạnh như vậy nhá không phải là dây dài tất nhiên là khi mà dây quá dài thì nó sẽ yếu đi còn dây dài mà cỡ khoảng 20 30 mét thì nó vẫn mạnh bình thường nhá tất cả những sản phẩm này mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả của video nhé anh em quan tâm sản phẩm thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình chat Zalo nhắn tin cho mình hoặc là alo trực tiếp trong khung giờ hành chính nhé ngoài ra thì anh em muốn đặt hàng online để tận dụng thêm ưu đãi thì mình sẽ để đường link của bên shopee nhé cảm ơn anh em đã xem video anh em muốn mình ờ, test sản phẩm nào thì có thể comment bình luận ở bên dưới nhé hẹn gặp lại mọi người ở trong những ờ, video sau nhé